Nhận định, soi kèo và dự đoán tỷ số bóng đá trận Philippines gặp Brunei diễn ra vào lúc 17 giờ ngày 23 tháng 12 trong khuôn khổ bảng A AFF Cup 2022. Vừa trắng tay ở trận gia quân gặp Campuchia, cho nên cuộc đón tiếp một đối thủ yếu như là Brunei chính là một cơ hội để chủ nhà Philippines tìm được 3 điểm đầu tay. Qua đó tiếp tục nuôi hy vọng tại AFF Cup 2022. Ở trận gia quân, cho dù được đánh giá là cao hơn, nhưng Philippines đã thi đấu đầy thất vọng và đã phải nhận thất bại với tỷ số là 2-3 trước Campuchia. Thậm chí là chỉ trong có 30 phút đầu, họ đã bị đối thủ dẫn đến 2-0. Đó là trận đấu mà nhiều ngôi sao ở bên phía Philippines như là Stefan Srock, Max Hartman và Jefferson Tabinas, cầu thủ đang thuộc biên chế của câu lạc bộ Metro Hollyhock đều chơi dưới sức. Tuy nhiên để công bằng mà nói thì đó là một trận đấu mà tinh thần thi đấu của Philippines cũng là không tệ vì họ đã từng bị dẫn trước đến hai bàn từ rất sớm nhưng vẫn không nản chí và vùng lên mạnh mẽ. Sau đó đã từng gỡ hòa hai đều. Trước đó thì Philippines đã từng có một trận giao hữu không tệ ở trên trận hàng đẫy của Việt Nam. Kết quả là họ chỉ thua đáng tiếc 0-1. Xem Philippines thi đấu thì người ta đã không còn nhìn thấy một hình ảnh của một đội bóng mạnh mẽ được đánh giá cao tại khu vực Đông Nam Á trong thời gian gần đây khi họ chơi rất rời rạc và mờ nhạt. Vì thế mà màn tiếp đón Brunei sẽ là cơ hội để thầy trò huấn luyện viên Joseph Ferry chuộc lại lỗi lầm. Phải nói rõ là dẫu Philippines vừa có màn ra mắt đáng thất vọng tại AFF Cup nhưng họ vẫn được đánh giá cao hơn nhiều so với đối thủ. Ở trong 3 lần đối đầu thì Philippines đã có đến 2 trận thắng và 1 trận hòa. Cho nên Philippines chắc chắn sẽ phải giành chọn 3 điểm trong cuộc đối đầu này. Thậm chí là đội chủ nhà còn có thể thắng đậm để có tiền nuôi hy vọng cạnh tranh với các đối thủ còn lại của bảng A nhằm đi tiếp. Nên nhớ rằng Philippines thường chơi rất tốt ở sân nhà. Đội bóng này đã bất bại 4 trên 6 trận sân nhà trước đó. Ngay cả với những đối thủ hàng đầu trong khu vực như là Malaysia và Thái Lan cũng đều không hề có được thế trận dễ dàng mỗi khi hành quân đến đây. Lần duy nhất chậm chán với Brunei trong quá khứ, đội chủ nhà cũng có được chiến thắng. Trong khi đó thì Brunei là một đội bóng vừa quay lại sân chơi AFF Cup năm nay sau lần đầu góp mặt năm 96. Cần phải nhắc lại, Brunei là một trong hai đội bóng thành lập muộn nhất khu vực Đông Nam Á. AFF Cup 2022 cũng chính là lần thứ hai mà họ có mặt ở giải đấu lớn nhất khu vực. Thực tế thì tấm vé có mặt ở vòng bảng chính thức mùa giải năm nay của thầy trò huấn luyện viên Mario Rivera cũng không có thuyết phục. Ở hai lượt trận playoff, họ phải khá vất vả mới có thể vượt qua đội bóng tí hon là Timor-Leste nhờ hiệu số bàn thắng. Cụ thể là Brunei thắng 6-2 ở lượt trận đi và để lại thua 0-1 ở trận lượt về. Và cũng không mấy ngạc nhiên khi mà họ để thua đậm 0-5 trước Thái Lan ở trận mở màn. Brunei chỉ cầm cự được khoảng 19 phút dưới sức mạnh của Thái Lan. Kết quả là họ đã bị nhà đương kim vô địch vùi dập với cách biệt là 5 bàn không gỡ. Trận đấu mà họ gần như là không có được tình huống tấn công đáng chú ý nào. Đây cũng là đội bóng được đánh giá là yếu nhất bảng A và cũng là yếu nhất giải. Và Brunei cũng được cho là đội bóng lót đường tại bảng đấu này và thực tế thì những gì mà họ đã thể hiện ở trận gia quân đã chứng minh được điều đó. Bởi vậy mà cuộc đối đầu này sẽ là cơ hội để Philippines lấy lại những gì đã mất sau trận thua Campuchia. Về phong độ thi đấu và đối đầu của hai đội Phong độ thi đấu gần nhất của Philippines Ở trong năm trận gần nhất Thắng một trận, thua một trận và hòa một trận Về phong độ gần nhất của Brunei Trong năm trận gần nhất thì thắng 2 trận và thua 3 trận Tính trong 2 năm trở lại đây, đội bóng này thi đấu phập phù với hai trận thắng trước là vào Timor-Leste. Còn lại thì họ thua 5 trận trong số 7 trận tại các giải đấu. Trong hai lần chạm trán gần nhất của hai đội Philippines và Brunei, thành tích đang có phần nghiêng với các cầu thủ chủ nhà. Các cầu thủ Philippines đã giành được hai chiến thắng trong cả hai lần gặp nhau. Chiến thắng vào năm 2008 với tỷ số là 1-0 và chiến thắng gần nhất là năm 2013. Khi đó, Philippines đã thắng với tỷ số cách biệt là 3-0. Rõ ràng, dựa trên phong độ hiện tại và chất lượng đội hình với nhiều cầu thủ chỉ thi đấu trong nước, thầy trò huấn luyện viên Mario Rivera cũng không có nhiều cơ hội để sống sót trước đội chủ nhà Philippines. Nên đây có thể xem là một chuyến học hỏi và cọ sát kinh nghiệm của đội tuyển này. Về đội hình dự kiến của hai đội, đội tuyển Philippines, các cầu thủ dự kiến Mendoza, Aguinaldo, Tabinas Lingbo, Srok, Hatman, Amita, Menegishi, Bias, Daniels và Galantes. Đội tuyển Brunei, các cầu thủ dự kiến Nijarin, Tarif, Osman, Junos, Suhaimi, Idris, Kasipun, Zubri, Suleiman, Jamli và Saiz. Nhận định về tỷ lệ kèo Philippines Brunei Đây được xem là một trận đấu có một chiều nghiêng về các cầu thủ chủ nhà. Rõ ràng các cầu thủ Philippines với kinh nghiệm và đẳng cấp của mình thì đội bóng được đánh giá cao hơn rất nhiều so với đối thủ. Nhiều khả năng trận đấu giữa Philippines và Brunei sẽ giúp đội chủ nhà có được 3 điểm đầu tiên của giải đấu. Nhận định về kèo châu Á Các cầu thủ chủ nhà đang được đánh giá cao hơn ở trận này nhờ vào những cầu thủ chất lượng và lợi thế sân nhà của mình. Ở tỷ lệ kèo châu Á giữa hai đội Philippines và Brunei lần này được nhà cái đưa ra với chủ nhà là cửa trên và chấp đội khách là ba bàn. Với những cầu thủ được đánh giá cao hơn thì khả năng Philippines sẽ là đội giành chiến thắng đậm ở trận này. Các chuyên gia khuyên nên lựa chọn Philippines âm 3. Nhận định về kèo tài xỉu Như đã dự đoán ban đầu thì đội chủ nhà sẽ tổ chức tấn công ngay ở những giây phút đầu tiên của trận đấu Do đó mà chúng ta có thể thấy được nhiều bàn thắng xảy ra trận này. Thực tế cho thấy là hàng thủ của Brunei không thực sự tốt khi đã để thua 5 bàn trước Thái Lan trong khi thi đấu trên sân nhà của mình. Ở trận đối đầu Philippines, nhà cái nhận định tỷ lệ kèo tài xỉu là 4 bàn. Dự đoán chọn tài 4. Nhận định về kèo châu Âu Các cầu thủ Philippines với lợi thế sân nhà của mình sẽ chơi áp đảo đối phương ở trận này. Trong khi đó thì Brunei dường như đã để thua rất nhiều ở những trận đấu tại AFF Cup. Đội bóng cũng chỉ được đánh giá là một trong những đội bóng lót đường của giải đấu. Do đó mà họ sẽ khó lòng tạo ra bất ngờ nào trước đối thủ. Ở trận đấu giữa Philippines và Brunei thì người chơi nên chọn cửa chủ nhà để có tỷ lệ thắng cao hơn. Dự đoán chọn Philippines. Nhận định hiệp 1 Cho dù không thường có quá nhiều bàn thắng xuất hiện trong mỗi 90 phút Nhưng người hâm mộ lại thường được chứng kiến các pha lập công khá sớm ở cặp đấu này. Cụ thể là cả ba lần gần nhất mà hai đội chạm trán, bàn thắng đã xuất hiện ngay trong hiệp 1. Với quyết tâm cao độ khi đánh rơi chiến thắng trong ngày ra quân, khả năng cao là đội chủ nhà sẽ sớm tìm được điều mình cần ở ngay 45 phút đầu tiên. Dự đoán tỷ số Đây sẽ là một trận đấu đem lại cơ hội giành lấy 3 điểm rất lớn cho các cầu thủ chủ nhà khi đối thủ của họ được xem là yếu nhất bảng đấu.